đời chơn tánh từ lâu chúng con trôi nổi trên dòng sông mê là phật tử tâm luôn giác biết cõi thế gian quá thiệt vô thường phật bà bệnh hoạn tật nguyền cũng vẫn là thân quy đừng có nản chỉ hãy quyết tâm niệm phật sẽ có đức di đà luôn đợi chờ ta làm người nhưng đừng vì thương thân quá mà dai nhiều nghiệp ác thân biết tu thân vô cùng chẳng tu thân nhiều phiền não Rồi năm tháng qua mau đành khô héo chốn dương trần Tại sao trả mà vô thường cứ luôn rình rập bên ta Phật tử chúng con xin khắc cốt ghi tâm Những lời của các bậc hiền nhân thường để lại Sau đường ân ai hai tay trắng Cúi lốt ân tình nắm mộ xanh Cái thân dai mượn này dù có quý bao Nhưng cũng đừng mong giữ được dài lâu Có thân là để cho ta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 aku